À, chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Trọng Kha của Nha. Thì à, hôm nay à, em à, đang ở Gành Hào nha quý cô bác anh chị và các bạn. Thì đang qua phà buổi chiều hôm nay thì khách rất là đông Khách đang đi phà rất là đông luôn. Thì buổi chiều hôm nay là em đi qua huyện uh, Đông Hải nha. Thì làm video chia sẻ cho mọi người coi đang ở trên xe trên phà ha. thì ở đây là bên đây, bên đây em đang qua là xã Thăng Thuận nha mọi người ờ cảm ơn đang đi đang đợi đợi à, xe xuống phà để à, qua xã Thăng Thuận nha có chiếc uh, ờ, chiếc xuồng xuồng nhỏ chở khách để để tôi hỏi thôi chiều hôm nay em à, qua ở bên à, huyện Đông Hải nha mọi người đang đi trên phà buổi chiều nha buổi chiều cảnh rất là đẹp hiện tại bây giờ em đang à, qua cửa biển nha ở à, đằng kia là cửa biển Hành Hào á nước rất là trong luôn đẹp luôn mọi người ở bên kia là xã Tân Thuận nha xa đằng kia có chiếc xuồng xuồng nhỏ nhỏ đó gần tới bến này bắt buổi chiều này rất là đông nha trong rất là đẹp chúng ta đây trong rồi gần tới à, bến rồi bây giờ mình lên nha rồi mình lên chút xíu là mình chia sẻ tiếp cho mọi người coi nha để coi à, hôm nay là mình à, chia sẻ những gì nha mọi người xong đánh rồi Đấy mọi người lên Lên Lên xe đi Nè Rồi lên rồi tới nơi giờ lên rồi mọi người ơi hiện tại bây giờ là mình đang ở uh, cửa biển gành hào nha à, đi ra bờ về bờ kè đó về buổi chiều nha mọi người buổi chiều thì uh, nói chung thì uh, ở đây người ta ăn uống cũng rất là đông nha đó. buổi chiều tối đi chơi chứ vui hơn dạ buổi buổi buổi chiều hả à, có gà cào không buổi chiều cũng có gà cào vô nè chiều à, ở biển nha đang à, gọi à, thức ăn đang gọi thức ăn nha mua gì không biết thì lại này coi cái gì mua mua mua gì vậy đâu à, chiên như hả xúc xích chiên hả gì que que đó vậy có có đùi gà cách gà chiên gì không à, lấy đại đi ăn bà đánh chiên quá đang kiếm uh, thức ăn nè lấy uh, ờ, với thầy ăn gì với thầy có đem tiền không cái biết gì hết trơn nhưng mà Cho trong này con thấy ngàn đậu bắp luôn có quay chiên nè rồi à, Cái nào? cái này à thấy không thấy cái này có trứng ờ, chiên nè rồi xúc xích này à, không biết là cái gì bánh mì luôn có bánh mì nha à, em em em đâu có ăn chút xích đâu lấy cái gì que chiên gì á ừ lấy que chiên mọi người đang à, ngồi đây chơi rất là đông nghe cái dịp nào buổi buổi buổi chiều tối là mình đi chơi đó mọi người hôm nay à, mình đi chơi buổi chiều mình chia sẻ mọi người coi cho vui nha đằng kia hả đằng kia à, không biết là cái gì mà nó chớp đỏ đỏ đỏ hình như là cái cái bậc kè á nó kè ra con này này bán đắt quá nhiều nhiều nhiều thức ăn quá không biết lựa gì đây của lấy đại đi thôi à, giờ đi ở đây à, ngồi đợi nha à, đợi thì ơi đi ra đây nha. giờ mình à, đang đợi à, thức ăn nha mình đợi ở đây đợi chút xíu nữa đem ra cho có thì mình à, mình ăn chơi ha thì vừa ăn vừa ngắm biển luôn buổi chiều tối nè uống gì chi huynh chiêu gì chưa dạ anh tí nữa anh nghe đẹp luôn à, ở đây thì à, rất là vui nha mọi người đang à, ăn uống rồi buổi chiều tối đây rất là đông cảm thấy rất là vui rồi bây giờ thì à, mua à, chả chiên nè mọi người à, nói chung là à, cái này là cái gì với thầy ha này gì bánh bao chiên rồi à, nói chung là đầu chiên nha ăn chấm với à, tương ớt ăn buổi tối mình à, ở đây hơi tối nha mọi người cái gì vậy ừ? gì cái gì ăn thử miếng này ngon không lượm đi miếng này ăn ké với thầy đi bây giờ chả chiên nha ăn chả chiên đi rồi giờ kiếm nước uống rồi mọi người city ăn à, ăn chả chiên ngon trai hả à? <laughs> con trai hả gì gì trai mẫu hả trai. đây dạ. uống tên nha bây giờ ăn ờ, bình dân thôi ăn bánh bao chiên uống gì tên. ra đây ngồi chơi cái rồi uống uh, à, xì tin đi uống xì tin đỡ ha ăn bánh mơ chiên uống xì tin coi biển về đêm rồi buổi tối mọi người à, thì à, video anh chia sẻ đến à, quý cô chú anh chị và các bạn à, ở à, cành hào à, chơi à, buổi tối à. và kè buổi tối đến này là hết nha à, cũng rất mong à, quý cô chú anh chị và các bạn à, đăng ký kênh và nhấp chuông chuông để khi có video thì cô chú anh chị và các bạn nhận được video mới nhất và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các bạn ở à, video tiếp theo nha